đánh sóc đĩa mà chưa biết cái đòn này ấy thì tốt nhất anh em không nên đánh sóc đĩa Đấy, xin chào tất cả anh em cho anh em xem cái đòn đánh sóc đĩa này à, tiện này là tiện một tay à, ba trắng chính xác 100 trăm Đấy, đây được gọi là tiện một tay bây giờ clip này Tấn sẽ đi chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cách tiện một tay này thì à, anh em đang xem kênh của Tấn thì có thể đăng ký kênh theo dõi anh em nào cần hỏi gì có thể comment tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì bây giờ muốn tiện được một tay ấy thì trước tiên là anh em tập cầm đĩa một tay cho nó thật chắc chắn chứ nhiều anh em cầm đĩa rất lỏng lẻo thì ví dụ bước một đấy bây giờ tấn sẽ hướng dẫn cho anh em nhé anh em phải sóc đĩa để anh uh, dồn về lòng này anh em kéo dồn vị về lòng Đấy, vị nó sẽ nằm ở góc này anh em nhé anh em vị về lòng sau đó anh em cầm ngón tay cái này, tay phải của anh em này tay thuận của anh em này anh em cầm cong ngón tay cái này lên này đấy, sau đó anh em để ở chỗ này đấy, sau đó anh em chỉ cần đẩy nhẹ lên một phía trước một tí thôi này đấy, anh em đẩy nhẹ lên phía trước này tứ tử này anh em nhìn tứ tử đen này đấy. anh em chỉ cần hơi đẩy nhẹ lên phía trước đẩy sang bên tay trái anh em sẽ nhìn rõ bên trong là ba trắng hay ba đen hay tứ tử đen chính xác 100% đây được gọi là tiện một tay hỗ trợ cho anh em nào không sóc cái nhưng vẫn có thể tiện được thì bây giờ ví dụ đây là Tấn đang hướng dẫn cho anh em là sóc cái nhé ví dụ anh em sóc xong này Đấy. anh em cầm tay anh em đưa bát ra này à. ba đen này Đấy. ba đen lẻ thừa bán lẻ này chính xác 100 trăm Đấy. cái đòn này cực kỳ dễ mà rất hiệu quả thì Tấn chia sẻ tới anh em anh em nào có nhu cầu thì Tấn sẽ <laughs> làm clip cho anh em anh em nhìn nó sóc xong anh em cầm tay này ngón tay cái này anh em đưa ra phía trước cái này nhìn nó ba đen tiếp này nhìn đến ba đen còn một vị không nhìn thấy thì mình bỏ hoặc là mình đánh lẻ là mình vẫn chắc ăn này đấy lẻ này đấy. đây được gọi là tuyệt chiêu à, mình à, xin giới thiệu là mình là một trong những người thợ chuyên đánh sóc đĩa hôm nay mình chia sẻ với tất cả anh em kỹ năng này là gọi là đấy anh em nhìn đâu à tứ từ trắng này bán sạch nó chẵn này à. đấy tứ tử này à, ờ, đấy thì à, ví dụ mà anh em không không sóc cái thì anh em sẽ làm như thế nào đây ví dụ mà tại sẽ có một người khác người ta sóc cái nhé anh em sẽ làm động tác theo tấn anh em sẽ cầm đĩa này anh em cầm đĩa này ví dụ mà cái nó bán bán lẻ chẳng hạn đúng không cái, mình chưa biết bên trong là chắc là lẻ cái bán lẻ ok bán lẻ đúng không đắt lẻ này ông này theo với tôi tí không Đấy, nhìn này Ví dụ mình kéo về đây này Đắt lẻ này Ông này theo với tôi tí không Ván này mình đã nhìn rõ là Anh em nhìn rõ không này Đấy Là mình sẽ nhìn thấy ván này là sấp đôi Nhìn thấy hai vị thôi Này Thấy chưa Tiếp tục Ví dụ mà làng người ta sóc tiếp Mình là tay em Người ta bán chẵn đây đúng không à, Chẵn bán à Đắt chẵn này Ông này chung với tôi tí không à, Đấy Ví dụ mình làm động tác này Đắt chẵn này Kéo về lòng này ông chung với tôi tí không mình nhìn thấy hai con trắng bỏ không đánh tiếp không không đắt đúng không ván nào mình nhìn rõ mình đắt mình không cần sóc cái nhá người ta sóc cũng được mình phải cầm đĩa lên đắt nè ông này chung với tôi tí không đấy à, như anh em nhìn đâu nhìn rõ không nhìn đến ba vị rồi đấy chẵn này thấy chưa một tay vẫn có thể làm được anh em nhé anh em chỉ cần cầm động tác này đắt đúng không? Ông chung với tôi tí không? Đấy là nhìn thấy ba đen này, một con đen ở trong lòng bàn tay này. Lẻ này. xác suất của nó là 10% là lên tứ tử. Đấy, nhưng 90% là lên lẻ, đúng không ạ? Đây được gọi là đoàn tiện một tay để hỗ trợ cho anh em nào đam mê với môn sóc đĩa. À, ngoài ra, Tấn còn nhận dạy chia bài, dạy cho anh em một khóa đánh sóc đĩa, đó là đoàn tiện trên không uh, trôi mọi thầy thợ Đó. thì anh em nào đang xem kênh của Tấn thì nhớ đăng ký kênh comment uh, kết bạn Zalo số hotline trên màn hình Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em